Hi! Xin chào tất cả mọi người, mình thân là Kha Dục có nhóm đã bổ với pin Bây giờ là mình nói cho tinh thần nha à, Mọi người biết không? Ở đây là cái gì? Dạ đúng rồi, chợ Ở đây là chợ Mình là lần đầu tiên đến Việt Nam thì khi đó cũng đến ở đây à, chợ Bến Thành là rất rất nổi tiếng là cho người nước ngoài chắc chắn là người du lịch Nhật Bản là chẳng ở đây nha à, tại vì là nhiều sách nhiều quyển sách du lịch giỏi tiêu cho bến thành nè nhưng bây giờ là không có người nước ngoài à. mình một mình thôi á, à. à nhiều nhiều giáo hàng là bị đóng cửa nha do dịch corona em rất rất gồm à, bây giờ là bây giờ là 11 à, giờ rưỡi nên mình mình ăn cơm trưa ở chợ Bến Thành nhá ok đi thôi nhá con nghĩ bảo 10 nút bây <laughs> giờ trên kia bạn có còn luôn ăn á không nghĩ bạn 10 nút bây giờ tao nói bạn có 4 nút thôi bởi mà tức lên phải là lộn lên mà ai nói bạn 4 nút nên cái này thích và dạ, nhiều dẫn hành á nhiều dẫn hành là đụng cửa trời ơi trời đụng cửa đụng cửa đụng cửa đụng cửa đụng cửa dạ. một tô là tám triệu tiền một tô một tô tầm tầm 10 nghìn đó là hơi hơi mắc á tại vì là trung bình trung bình mỗi ngàn đây là 50 chục nữa nhưng mà đây tầm 10 nghìn nè học giảm nè ồ và sự thật là ít có có hơi là ăn bướm mắm nha, bướm mắm à không biết đổ không bướm mắm là cái gì đổ à tầm 10 nghìn chắc mình thâu cốc được có thể là một tô thẩm 10 nghìn là là mắc nhất nè ở chợ Bến Thành á có mắc nhất đâu có chỗ bán trăm mấy đó anh bán có bằng giá mà ồ nhưng hấp dẫn đó yeah cái này là tương với me là để chấm Cay à? Không cay à? Không, không cay, không cay, cay à? Quậy lên, nó chua chua á, chấm chua lên, quậy lên Phải quậy nó lên Ồ, oh, ngon quá Thầy ớt chính thế nào? Tương, tương Tương Cái màu vàng là me, thì mình quậy Me à? Ừ, cái trên là me Ôi à, chua nó hả? <laughs> uống rất là ngon này. súp này là màu đen là có vẻ là ngon này. là tại vì là ê, ờ, quê hương của mình đó, có súp như vậy à, nè. À, có nhiều vị à, tôm <clears throat> rồi ờ. vị hải sản nè là vịt tôm nè múc to nè mình thấy không tại rồi này có tỏi á tỏi á nè chắc chắn luôn nè à giống như là tôm cô nè súp tôm cô nè súp tôm cô là súp thịt heo à, xương heo thịt heo này È uguale. Mm. Mm. tương bà mệt á bản thân cũng có là bị như vậy á là tên là sumiso đó sumiso sư là gì ạ sư là gừng á miso là gừng á là sumiso đó vị giống như vậy đi cũ hả sợ cũ luôn hả nhưng à, tương mẹ bên Nhật Bản là à, đậm hơn này. cái này là hơi hơi à, nhạt rau vô Rau Rau hả? Ừ, bỏ vô Dạ Cái đó là rồng bông súng Không bỏ rau nó hơi đậm Bỏ rau vô nó mới vừa Cái rau ngon nè Bánh Dạ. cái này là có thể à, không thấy nhiều à, vì chua nữa nên ngon nữa dạ. tôm mứt ngon súp này là có vị tương tôm nữa à, dạ. để tôi ốc tôm nem chắc chắn ngon và ăn đơn giản cho à, đối với người nước ngoài là ăn đơn giản không có vì à, không có mùi nem rất ngon à, thật ra là bây giờ là ít có người á, ít có khách hàng đó nem rất rất buồn á, tại vì là trước khi dịch corona là chắc chắn là mỗi ngày đều trong người á nhưng mà bây giờ là vắng người á nhưng mình sống ở Việt Nam nên chắc chắn là mình phải hỗ trợ và mình cũng biết người Việt Nam là bây giờ là bản người Việt Nam rất rất buồn đó nên mình muốn hỗ trợ và giúp người Việt Nam như vậy á nghĩa là kinh tế là không dừng hoạt động ấy là kinh tế là phải nên mình thường đến chỗ bếp để ăn cơm nè và sau đó là khỏe khỏe lại ở chậu đến thẳng nhưng mà mình là người nhỏ người nhỏ là người bình thường đấy nên giáo dục thì chút thôi à. nhưng mà mình sẽ tiếp tục giúp ở đẹp nào nha nha mọi người hãy mọi người cũng hãy lên đây nha nha nếu thích video này thì hãy like share subscribe nha bye bye